Câu cảm đơn giản. Đó là câu bộc lộ cảm xúc. Người ta có thể gọi câu cảm bằng các từ, bằng mục người ta có thể gọi câu cảm bằng tên gọi khác, đó là câu cảm thán. Câu này dùng để bộc lộ cảm xúc. Cảm xúc ấy có thể là vui mừng, cũng có khi là thán phục, cũng có thể thể hiện sự đau xót hay ngạc nhiên của người nói. Ví dụ này, bông hoa này đẹp quá. Như vậy, thông qua câu cảm này, chúng ta bộc lộ được sự ngạc nhiên, thích thú trước vẻ đẹp của bông hoa. Con có thể căn cứ vào dấu hiệu nào để dễ dàng nhận biết về câu cảm? Chúng mình cùng tìm hiểu tiếp phần thứ hai nhé. Kết thúc dấu câu, kết thúc cho câu cảm chỉ có một dấu duy nhất thôi, đấy là dấu chấm than. Đây là điểm khác biệt với câu khiến nhé. Câu khiến có cả dấu chấm than hoặc mức độ nhẹ con dùng dấu chấm, nhưng câu cảm bắt buộc phải kết thúc bằng dấu chấm than. Các con nhớ nhé. Những từ ngữ con có thể đan xen trong câu cảm, đó là những từ ngữ để bộc lộ cảm xúc. Ví dụ, ôi, ôi chao, chao ôi, chà, quá, lắm. Tùy từng nội dung của câu mà con sẽ có cách thể hiện này. Ví dụ này. À, mẹ đã về. Lúc này con thể hiện vui mừng, cho nên từ để bộc lộ niềm vui đó chính là từ A và khi con nói con cũng phải cao giọng nhé. Hay như câu Ái chà chà, cậu vẽ đẹp quá. Lúc này con đang thể hiện sự thán phục của con với cách vẽ của bạn thật là đẹp. Vậy còn đã có từ để từ từ bộc lộ cảm xúc của mình ách chà chà và từ quá con lên cao giọng một chút